ở ờ, chỗ tình bạn với nhau chơi với nhau bạn chơi gì hết vui rồi à. Hồi nãy nhậu anh nói ờ, chỗ anh em tình bạn ờ, có phước cùng hưởng có nạn cùng chia tôi nghe vậy thì anh em mình nhậu với nhau thì nói rất rõ là anh em mình có phước cùng hưởng có nạn cùng chia chứ đâu phải cướp ghệ đâu bạn bạn lại nhà tôi nhậu tôi lo mọi lô bia cho bạn hết luôn rồi bạn gờ đồ vợ tôi nữa bạn chơi chỉ sao đẹp lâu lâu qua nhà chơi thấy vợ bạn đẹp quá để ý hổng gài mà tại bạn đi toilet cho tôi gờ đồ nãy anh muốn về anh bạn xài rồi cho tôi gà cán chút vào sinh ra tử mà vào sinh ra tử là dê vợ bạn mình đó hả thì nhậu chung có nói là anh em có phước cùng hưởng có nạn cùng chia đó thì... chỗ anh em chơi chung tôi không ngờ anh vậy luôn á không tin nổi luôn á trời bạn bè chơi chung nhau rồi rồi có chút có gì đâu căng dữ trời thôi giờ thôi bỏ đi anh em mình nhậu nè Giờ em lớn tuổi rồi kêu ba má anh cứ vợ cho anh đi Chứ giờ em vợ chồng giờ chỗ anh em tôi muốn mít lộn Bây giờ đang nhậu nữa chừng vậy anh làm nhậu hết ngon luôn rồi à. Thì anh em có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia Cục muối chia đôi, cục đường ăn hết Thì nói chung mình chia nhau đi, có gì đâu mà cắn Nói vậy thôi mai mốt anh đi nhậu đừng có nói cái câu giàu sinh ra tử Cục muối chia đôi, cục đường cũng ăn hết thì chia chia Bây giờ anh xỉn thì anh về nhà đi em muốn nhậu với anh nữa mệt quá Tôi chưa xỉn đâu, nhậu mới có hai thùng mà xỉn về hai anh em mình chơi mai mốt tôi không có dám về nữa đâu mai mốt anh đừng có nói câu giờ sinh ra tử nữa tôi hiểu lầm tôi tưởng đâu là cục muối chia đôi cục đường ăn hết gì đó nói chung là thấy vợ anh đẹp quá em dê chút đỉnh thôi đâu có gì đâu trai mình mà máu dê không à chứ thằng nào cũng vậy anh có vợ rồi tôi chưa có tôi gờ đồ vợ của anh chút gì có gì đâu anh làm gì đầu căng anh em ngồi xuống nhậu nữa đi thì tôi chỉ nhớ câu là có phước cùng hưởng có nạn cùng chia đó rồi mai mốt ờ, có vợ chia luôn rồi tưởng đâu vậy chứ đâu ngờ là anh vậy đâu bây giờ anh hỏi hết dân nhậu đi con nào đồng ý mà cho bạn dê vợ mình không vậy thôi mốt tôi không dám vào xin khai tử với anh nữa đâu